Xin chào anh em à, Clip hôm nay thì à, tôi xin giới thiệu với anh em về một cái à, con điện thoại đánh bài trên cả 600 thì Tôi đảm bảo với anh em đây là con này là gọi là đẳng cấp nhất trong tất cả các tuyến máy bài này Đấy. Chưa con nào mà được con à, CK200 này về tốc độ đọc bài về phân tích bài về độ rộng của cam thì tôi cam kết với anh em là không có con nào qua được um, con này thì bây giờ anh em sẽ cùng tôi đi trải nghiệm chiếc thoại chiếc tôi trăm này để chơi riêng chơi bao cây hay chơi bất kể một thứ đồ chơi bài lá nào anh em nhé bây giờ tôi sẽ chơi riêng trước này chơi riêng thì anh em có thể sử dụng chức năng báo làm trương hoặc chức năng báo cửa thuộc vào anh em thôi bây giờ tôi dùng chức năng làm trương tôi là người phát bài tôi để ra ngoài và màn hình sáng cho anh em cùng xem còn khi nào mà vào sân chơi chúng ta phải dùng một tai nghe mini tai nghe hạt đỗ cho lỗ tai đấy đây để đây cho anh em xem này máy báo một thì anh em sẽ cháo một lá và chia bài đấy tức là máy báo như lá thì bỏ bấy nhiêu lá anh em nhé hay dù có âm tẩy anh em mọi người thắng nhé thì có âm số tẩy không, số không số không số không số không âm tẩy này làng số bao nhiêu mình theo bao nhiêu nhé mình túi thêm được nhà 7 điểm gì nhà 4 đúng không nhà 6 đúng không mình 9 này đấy họ mở điểm 6 điểm mình chưa sợ em ạ không có gì nào đúng cả vì đã máy đánh bài không mà thua tôi cam đoan với anh em thế 6 6 6 6 6 6 thì cháu bỏ 6 đá kể cả là lên 7 8 nhà cũng được em nhé Đấy. Dạ. xem nhà bao điểm này 5 điểm này 3 điểm này 7 điểm này Đấy, 8 điểm này Đấy lúc nào có bằng chiến thắng đây là trò thiên biên cần ba cây và một số trò khác như là phỏm hoặc phân tôi sẽ làm video sau để cho anh em à, hiểu những kết vùng hơn nhà 8 điểm này cũng rất cao luôn ạ 4 điểm này nhà này ba điểm này này chín này đấy lúc nào cũng là người lớn nhất trong tất cả các nhà tôi cho năm nhà chơi nhé, số người thì đơn giản nhé, tăng giảm thì tăng giảm lượng nhé, tăng người tăng lượng đúng giảm người giảm ờ. lượng năm người này năm năm người này sau đó anh em bắt đầu lại ờ, để bài năm năm năm rồi chưa năm nhà em nhé mình bài là mình đây số không kể cả là có âm tẩy bao nhiêu người số bao nhiêu cũng theo bấy nhiêu nhá không có đừng ngại cả một điểm này sáu điểm này đây là ba điểm này ba điểm này nhưng tám điểm này đấy bao nhiêu nhà chơi cũng được âm tẩy theo mình cũng theo anh em nhé không bao giờ thua thế anh em nào mà muốn biết thêm thông tin chi tiết hoặc là cần uh, mua hoặc là có nhu cầu về cái con uh, điện thoại CK200 này thì tôi qua số điện thoại 0346 0947 chúng tôi cơ sở bên xe Mỹ Đình và bên xe miền Đông anh em đến mua hàng được phép kiểm tra hàng được phép thử hàng cảm thấy ok chuẩn là tốc độ nhanh ưng ý thì đấy nó ba rất thoải mái cùng anh em luôn em mua được bảo hành về giá cả và chất lượng bảo hành một năm nhé bảo hành một năm về chất lượng anh em mua hàng có sai sót gì hoặc có cái uh, lỗi thuật gì thì uh, tôi sẽ có kinh nghiệm bảo hành cho anh em trong vòng một năm xin chào anh em